Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Đống Đa phường 3, diện tích 1007 m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông bắc, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km. Đất bằng phẳng, tiện ích đầy đủ, giá 15 tỷ đồng. Đất đa lộc Xuân Thọ, diện tích 1.550m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô Tô. Cách quốc lộ 21,6 km, cách trung tâm Đà Lạt 16 km, thế đất dương, view cao thoáng, giá 2,9 tỷ đồng. Đất đa Phú phường 7, diện tích 77m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, View đồi đa phố cao thoáng, đất bằng phẳng, giá 550 triệu đồng. Đất mặt tiền Kim Thạch phường 7, diện tích 732m2, có 300m2 đất ở, sổ riêng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 6 km. Đất cao thoáng, tiện ích đầy đủ, giá 14,5 tỷ đồng.